Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên. Và chị là Minh Hiên đây, rất vui vì được gặp các em. Bây giờ thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Như đã hứa thì trong tuần này chúng mình sẽ có liên tiếp những buổi phát trực tiếp để chúng mình cùng với nhau ôn lại về các tác phẩm thơ. Thế nên chị rất hy vọng là có thể gặp các bạn ở trong phần phát trực tiếp này, được không ạ? Xin chào các em. Bây giờ thì hãy gửi lời chào tới chị nhá, được không? Ừ, hiện tại bây giờ chị đã nhìn thấy có hơn 200 bạn đang xem phần phát trực tiếp này rồi Và các em ơi, à, chúng mình sẽ cùng gặp nhau liên tục trong những buổi phát trực tiếp Đừng quên lịch hẹn với chị Hiên vào 21 giờ 30 hàng ngày các em nhé Ok, xin chào các bạn, xin chào các em Các bạn đã có mặt ở đây chưa nhỉ? Ừ, xin chào các em, hãy gửi lời chào tới chị nhé Để chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi ngày hôm nay ngay và luôn cùng với nhau Xin chào Việt Phùng, xin chào Thái Linh, xin chào Dung, xin chào Hương Đoàn. Rồi, xin chào các bạn. Thế à, em ơi, tên tiếng Trung của em chị không đọc được, em tên là gì để chị dễ gọi? Em đọc sách của chị hay quá, cảm ơn em rất nhiều nhá. Đã nhận được rồi ư, nhanh thế. Xin chào Hương Giang. Rồi, xin chào Minh Ánh, xin chào các bạn. Gửi lời chào tới chị nhá, trong buổi tối ngày hôm nay được không nào? À, ok, xin chào Minh Phúc, chị chào em. Em tên là gì nhở? Sáng nay em mới nhận sách hay quá <laughs> Hôm nọ xem phát trực tiếp thế là phải dinh ngay bộ sổ tay văn học về đúng không? Rồi chị rất là hy vọng nó sẽ giúp được em Cố gắng lên nhá Rồi, xin chào Quốc Trượng, xin chào em Nào các bạn ơi, gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nhá Hello Lệ Giang Xin chào các bạn Rồi chị chào Minh Phúc rồi mà Chào mấy lần rồi <laughs> Vẫn rất là kiên trì em chào chị Xin chào Nhã Thư, xin chào em Chúng mình sẽ cùng đợi các bạn ấy thêm một phút nữa Rồi bắt đầu ngay trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị nhá Xin chào Phương Uyên, hello em À em tên là Cảnh à Ừ chị chào Cảnh nhá Xin chào em Xin chào Phương Thanh Nào các bạn ơi <laughs> Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu cái chuyến hành trình để đi tìm hiểu về nội dung của các tác phẩm thơ. Và tác phẩm thơ ngày hôm nay, tác phẩm thơ đầu tiên mà chị sẽ đi cùng với các bạn, đó chính là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không ạ? Các bạn hết sức lưu ý giúp chị nhé. Rồi xin chào Kiều Linh, xin chào Hương Thảo, xin chào em. Xin chào các bạn. Xin chào Lâm Thu Hà, hello em. Rồi xin chào, à, xin chào các bạn nhé. Chúng mình sẽ cùng đợi thêm khoảng 30 giây nữa nha Được không ạ? À? Chúng mình sẽ cùng đợi thêm 30 giây nữa nha Nào các bạn ơi À em có tận 3 cuốn rồi à Những bạn nào đã có sổ tay văn học Thì bây giờ bỏ cuốn sổ tay văn học ra cùng với chị nhé Để chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi ngày hôm nay Được không nào các bạn thân mến, để bắt đầu cho cái phần chia sẻ cùng với các bạn trong buổi tối ngày hôm nay thì à, chị sẽ đọc lại cho các bạn nghe một cái bài thơ vô cùng quen thuộc như thế này. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi chi kỳ đồng chí. Các bạn thân mến, đồng chí là một cụm từ mà chỉ cần nhắc đến thôi là sẽ có biết bao nhiêu những trái tim rung lên những cái cảm xúc vô cùng bồi hồi. Bởi vì đó là cụm từ nhắc nhớ họ về những người đồng đội đã từng gắn bó với mình trong những năm tháng gian khổ. Có lẽ chính vì lẽ ấy mà khi nhà thơ Quang Dũng nhà thơ của quê hương xứ đoài mây trắng, rời xa binh đoàn của mình, đã viết một bài thơ vô cùng xúc động để biến nó giống như là khúc độc hành của nỗi nhớ thương để Quang Dũng quay trở về với hình ảnh của thiên nhiên miền Tây trong những chặng đường hành quân gian khổ năm ấy và đặc biệt là về với những người đồng chí, đồng đội của mình qua bài thơ Tây Tiến. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng các bạn nhé. Chúng mình sẽ cùng mở sổ tay văn văn học ra cùng với chị nhé. Bắt đầu ạ. Trước tiên, khi tìm hiểu về bài thơ này, chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu về tác giả trước. Và ở trong phần này, chị có phần thông tin về tác giả. Được không ạ? Ở trong phần này chị có phần thông tin về tác giả Chúng ta sẽ có ở đây những từ khóa đề cập đến nhà thơ Quang Dũng bao gồm đa tài. Đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết đó chính là về người lính và quê hương. Phong cách thơ mang trong mình sự hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Ông là một nhà thơ chiến sĩ nổi bật của thơ ca kháng chiến chống Pháp được không ạ? Bây giờ thì chị sẽ cùng với các bạn đi làm rõ phần này nhé. Chúng ta sẽ cùng chú ý ở đây này. Trước tiên, chúng ta có cụm từ đa tài. Có lẽ là nếu như mà chỉ dừng lại ở việc đề cập đến cái từ khóa này thì các bạn sẽ rất là băn khoăn được không ạ? Nên là chúng mình sẽ cùng với nhau làm rõ về cái cụm từ này cụ thể như sau. Thứ nhất, sự đa tài được thể hiện qua bên cạnh việc làm thơ thì người nghệ sĩ này còn viết tranh, còn viết văn. Được không ạ? À? Soạn nhạc. Được không nào? Vẽ tranh. Và điều đặc biệt là trong bất cứ điều gì thì nhà thơ Quang Dũng thì Quang Dũng cũng làm giỏi cả. Thế nhưng mà nhà thơ Quang Dũng thì vẫn được biết đến trước tiên với tư cách của một nhà thơ các bạn nhé. Được không nào? vẫn biết đến với tư cách trước tiên là tư cách của một nhà thơ. Được chưa ạ? Đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết trong những tác phẩm của mình đó chính là gì nhỉ? À, đó chính là đề tài về người lính và đề tài về quê hương, được không ạ? Được không nào? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Được không nào? Hãy lưu ý giúp chị. Đề tài thường được viết đó chính là đề tài về người lính và đề tài quê hương. Tôi vẫn còn nhớ trong một bài thơ của mình thì nhà thơ Quang Dũng có viết như thế này. Em ở thành Sơn chạy giặc về, Tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạt, chiều xanh không thấy núi ba vì. Vầng trán em mang trời quê hương, mắt em như giếng nước thôn làng, tôi nhớ xứ đoài mây trắng lắm, em đã bao ngày em nhớ thương được không ạ? Viết về đề tài người lính và đề tài quê hương và một trong số những thi phẩm vô cùng tiêu biểu cho đề tài người lính đó chính là gì ạ? Đó chính là bài thơ Tây Tiến, bài thơ mà một lát nữa chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu. Được không ạ? À? Bây giờ tiếp tục này Nếu như nói về cái chất giọng riêng của nhà thơ Quang Dũng Chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau rằng là Có lẽ điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ chính là giọng nói của riêng mình Chính là một cái chất thơ của riêng mình Thì nhắc tới nhà thơ Quang Dũng Chúng ta sẽ nhắc tới một hồn thơ, hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa được không ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Và đây là những cái thông tin chính mà các bạn sẽ lưu ý khi chúng mình tìm hiểu về nhà thơ Quang Dũng nha. Các bạn ơi, các bạn đã nắm được chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau nhắc lại thêm một lần nữa để các bạn ghi nhớ những thông tin này vào trong đầu của mình nhé. Trước tiên ạ, à, trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài. Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, đề tài thường gây sự chú ý hay nói cách khác là tạo ra nguồn cảm hứng cho nhà thơ Quang Dũng, đó chính là đề tài viết về người lính và đề tài viết về quê hương. Phong cách thơ của nhà thơ này mang trong mình một giọng thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa, và ông là một trong số những nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Được không ạ? Xong, hoàn thiện về nhà thơ Quang Dũng lưu ý giúp chị nhá. Cách tốt nhất để chúng mình học đó chính là học đến đâu thì chúng mình nên ghi nhớ đến đấy được không ạ? À? Nên ghi nhớ đến đấy, được không nào? <laughs> À, ở đây có rất là nhiều bạn lên đại học rồi mà vẫn nghe chị Hiên giảng bài. Chị cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì đã dành tình cảm đặc biệt đó cho chị nhá. Chị rất rất là cảm ơn các bạn, được không ạ? À? Chị rất rất là cảm ơn các bạn về tình cảm của các em dành cho chị. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau này đến với bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Chúng mình sẽ cùng nhau mở sang phần này, phần bố cục bài thơ. À trước tiên thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời đã đúng không? Đây thì ở đây chị có hoàn cảnh ra đời luôn này các bạn có thể nhìn ở đây ạ Ở trong này chị có hoàn cảnh sáng tác chi tiết của bài thơ này Cụ thể chị đã lấy những cái mốc thời gian cơ bản để các bạn có thể nhìn vào đây và các bạn có thể học được Được không ạ? Cụ thể 1947, 1948 và 1948 Đây chúng ta sẽ cùng xem nhé Trước tiên này, năm 1947, Quang Dũng gia nhập binh đoàn Tây Tiến và từng giữ chức vụ đại đội trưởng đến năm 1948. Sau đó một khoảng thời gian không lâu thì ông đã bị điều chuyển sang đơn vị khác và vào năm 1948 khi ông tham gia một đại hội thi đua ở làng Phủ Lưu Tranh thì biết bao nhiêu những nỗi nhớ niềm thương về người đồng chí đồng đội của mình đã thúc giục Quang Dũng viết bài thơ Tây Tiến. Hãy lưu ý giúp chị rằng bài thơ này ban đầu có tên gọi là Nhớ Tây Tiến nhưng sau đó khi in lại đã được tác giả đổi tên thành Tây Tiến các bạn nhé. Theo tâm sự của nhà thơ Quang Quang Dũng thì chỉ cần nhắc tới cụm từ Tây Tiến thôi là nỗi nhớ đã quay trở về rồi. Thế nên từ nhớ đặt ở đầu là thừa thãi. Chính vì vậy mà tác giả đã rút gọn tên của bài thơ trở thành bài thơ Tây Tiến các bạn nhé. Được không nào? Ok chưa ạ? Hết sức lưu ý giúp chị về cái thông tin này. Thì ở đây với cái phần này chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ nhớ trong cái quá trình mà chúng mình học đúng không? Thế nên các em ơi, một cái lời khuyên dành cho các bạn khi học các bạn học về cái hoàn cảnh sáng tác thì các bạn cứ học theo cái chiều dọc của thời gian được không ạ? Các em cứ học theo cái chiều dọc của thời gian 1947 là gì, 1948 là gì Được không ạ? Như vậy thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều đấy Ok chưa nào? Hãy lưu ý giúp chị phần này nhé Ở đây thì chị có thêm một số những cái lý giải về Một số những cái giải thích rõ ràng hơn về Tây Tiến Ở đây Tây Tiến hiểu một nghĩa đơn giản Thì đó là tiến về phía Tây Nhưng mà thực chất thì đây là tên gọi của một binh đoàn được không ạ? Là một đơn vị quân đội được thành lập vào năm 1947 với nhiệm vụ đó chính là kết hợp với bộ đội Lào đánh tiêu hao sinh lực địch được không ạ? À? Bảo vệ vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc. Và chúng ta thấy thành phần chủ yếu của binh đoàn Tây Tiến đó là học sinh, là sinh viên Hà Nội. Trong số đó rất là nhiều người giống như nhà thơ Quang Dũng. Chị, chị ạ, à, hoạt về cái địa bàn hoạt động thì uh, chúng ta thấy rằng là khắp các địa bàn thuộc Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, miền Tây Thanh Hóa, Sầm Sầm Nưa ở Lào và họ hoạt động họ chiến đấu trong một cái hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn và gian khổ. Thế nhưng những con người ấy, họ vẫn mang trong mình cái sự lạc quan, chiến đấu vô cùng dũng cảm. Có lẽ đây chính là lời thề mà họ đã mang theo bên mình chăng? Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xá chi đâu ngày trở về ra đi ra đi bảo tồn sông núi ra đi ra đi thà chết không lùi hay là giống như gì ạ à giống như nhà thơ hồng nguyên là cũng là một trong số những nhà thơ vô cùng tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống pháp thời kỳ đầu đã từng đưa ra đã từng viết một cái bài thơ như thế này Chúng tôi đi, nắng mưa sờn mép ba lô, tháng năm bạn cùng thôn xóm nghỉ lại lưng đèo nằm trên dốc nắng, kỳ hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng, của chân tìm hơi ấm đêm mưa. Đằng nớ vợ chưa đằng nớ tớ còn chờ độc lập Cả lũ cười vang bên ruộng bắp Nhìn ô thôn, nhìn ô thôn nữ Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu Đêm đó chúng tôi đi, nòng súng nghiêng nghiêng đường mòn thấp thoáng. Trong điếm nhỏ mươi người trai tráng sờ chuôi lựu đạn. Ngồi thổi nùn, ngồi thổi nùn rơm, Thức vừa rạng sáng, nhìn trời sương nhầm bước chúng tôi đi. Chúng tôi đi nhớ nhất câu ri, dân chúng cầm tay lắc lắc, độc lập, nhớ rẽ viền chơi với chắc. Được không ạ? À? Các bạn ơi, đó là bài thơ nhớ của nhà thơ Hồng Nguyên, một trong số những cái bài thơ vô cùng tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với nội dung chính nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với nội dung chính. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng đọc lại bài thơ Tây Tiến cùng với chị. Bạn nào đã thuộc rồi, cùng đọc nhầm thầm lại với chị. Bạn nào chưa thuộc thì chúng mình sẽ mở lại sách giáo khoa ra xem nhé. Được không nào? Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Sải khao xương lấp đoàn quân mỏi Mường lát hoa về trong đêm hơi Dốc lên khúc quỳu dốc thăm thầm Heo hút cồn mây súng người trời Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống Nhà ai pha luông mưa xa khơi Anh bạn dãi dầu không bước nữa Cụp lên súng mũ bỏ quên đời Chiều chiều oai linh thác cầm thét Đêm đêm mường hịch cọp treo người Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói Mai Châu mùa em thơm nếp xôi Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa Kìa em xiêm áo từ bao giờ Khèn lên man điệu nàng e ấp Nhạc về viên chăn xây hồn thơ Người đi châu mộc chiều sương ấy Có thấy hồn lau nẻo bến bờ Có nhớ dáng người trên độc mộc Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa Tây tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Giải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành được không ạ? À? Đó là chúng ta còn bốn cái câu thơ cuối là cái khúc vĩ thanh ấy được không ạ? À? Là cái khúc vĩ thanh của binh đoàn Tây Tiến Nói về hình ảnh của những chiến binh trong binh đoàn Tây Tiến Thì đó là cái đoạn mà các bạn không cần phải chú ý đến nhiều lắm Chúng ta sẽ tập trung giúp cho chị đến những cái phần mà chị vừa trao đổi cùng với các bạn Và vừa đọc lại cùng với các bạn được không ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị nhé Các bạn đã thuộc bài thơ này chưa? Và vừa rồi thì có đọc lại được không? Vừa rồi có đọc lại được bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng cùng với chị không đấy? à có đọc lại được bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng ừ, cùng với chị không đấy? Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi, ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa, chẳng về xuôi. Được không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhé. Về bố cục của bài thơ này, chúng mình sẽ chia thành 14 câu thơ đầu, 8 câu thơ tiếp, 8 câu thơ tiếp và 4 câu thơ tiếp nha. Được không ạ? À? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Chúng ta sẽ có 4 14 câu thơ đầu tiên. Khi mà các bạn tìm hiểu ấy thì các bạn sẽ chú ý hình ảnh hóa nó ra để dễ dàng hơn nhá, để dễ dàng hơn trong việc chúng mình ghi nhớ thông tin nhá. Ở đây chúng mình sẽ có này, 14 câu thơ đầu là hình ảnh của những chiến binh Tây tiến được không ạ? À? Hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến trên gì nhở? Phong nền của thiên nhiên miền Tây và cụ thể đó chính là những chặng đường hành quân gian khổ. Được không ạ? À? 14 câu thơ đầu. Chúng mình có 14 câu thơ đầu ở đây Hình ảnh của những chiến binh Tây tiến trên phong nền của thiên nhiên miền Tây Và họ xuất hiện cụ thể trong những cái chặng đường hành quân gian khổ 8 câu thơ tiếp theo vẫn là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến Nhưng bây giờ lại trong hai cái kỷ niệm Kỷ niệm đầu tiên đó chính là trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại Và kỷ niệm tiếp theo là một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo Được không ạ? À? 8 câu thơ tiếp theo vẫn là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến, nhưng lúc này là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến được nhìn một cách trực diện mang trong mình bốn vẻ đẹp, hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Và cuối cùng là khúc vĩ thanh về những chiến binh Tây Tiến thủa ấy, về binh đoàn Tây Tiến thủa ấy được không ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Ở đây chị đã hình ảnh hóa cho các bạn dễ hiểu rồi. Trong khuôn khổ của buổi ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về phần quan trọng, một trong những cái phần khá quan trọng trong bài thơ này, đó chính là 8 câu thơ mà đi miêu tả trực diện về hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến mang trong mình vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng các bạn nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với 8 câu thơ đó. Ok chưa nào? Ok chưa ạ? Nhá, chúng mình sẽ cùng với nhau đến với 8 câu thơ đó cùng với chị. Đây ạ. đây là 8 câu thơ của chúng mình. Đây là 8 câu thơ của chúng mình, được không ạ? Đây là 8 câu thơ của chúng mình. Tây tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Các bạn thân mến, có thể là các bạn cũng đã từng nghe ở đâu đó hoặc là các bạn cũng đã từng tự đi tìm hiểu hoặc là tìm hiểu về câu chuyện 10 nữ thanh niên sung phong ở ngã ba Đồng Lộc. Đó là câu chuyện đã để lại ở trong chị rất nhiều ấn tượng trong một chuyến thực tế bọn chị được tham dự. Và khi đó thì gì ạ? Khi đó thì bác giám đốc quản ban quản lý của cái khu di tích đó đã kể lại cho bọn chị nghe về hình ảnh của 10 cô gái thanh niên sung phong. Câu chuyện của 10 cô gái ấy và câu chuyện của rất nhiều những con người anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Phải thừa nhận một điều rằng đất nước Việt Nam chúng ta để có được nền hòa bình như thời điểm hiện tại đã phải trải qua rất nhiều gian khó. Đó là sự hy sinh của biết bao nhiêu những thế hệ cha ông, thế hệ cha anh đi trước tiếp bước cho chúng ta bây giờ. Và tại sao mà chị lại nhắc đến cái tại sao mà chị lại nhắc đến cái câu chuyện của 10 cô gái thanh niên sung phong? Khi mà tìm hiểu về 8 câu thơ này là hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến thủa ấy trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Họ cũng là những con người tuổi đời còn rất trẻ. Họ cũng là những con người mà đã gác lại tuổi trẻ của mình để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc thân yêu. Để rồi chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Và đối với hình ảnh của 10 cô gái thanh niên sung phong hay là những con người trong những năm tháng ấy thì ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một địa danh, không chỉ là một không gian địa lý được nhắc tới mà đó chính là gì ạ? À đó chính là nơi mà họ đến và họ hiểu được một điều rằng là mặc dù đó là ngã ba nhưng chỉ có duy nhất một nơi để hướng về, đó chính là miền Nam ruột thịt đó chính là miền Nam thân yêu Và đối với những con người sinh ra trong thời chiến giống như hình ảnh của nhà thơ Quang Dũng nói riêng và rất nhiều những con người Việt Nam khác nói chung Thì đối với họ, họ chưa bao giờ có một ngã ba nào trong tư tưởng của mình cả đối với bản thân của họ thì con đường duy nhất mà họ đi chính là con đường ra chiến trường, là con đường phục vụ cho Tổ quốc, là con đường góp một phần nhỏ của mình để có thể giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta được không ạ? Hãy lưu ý giúp chị, đó chính là cái tình cảm, đó chính là những cái gì mà chúng ta cảm nhận được. Có lẽ chúng ta ở thời điểm bây giờ đã quá xa với những năm tháng ấy, thế nên đôi khi chúng ta bị bỏ lỡ đi rất là nhiều những cái ký ức mà chị nghĩ rằng nếu như bản thân chúng ta là một người biết trân trọng những cái ký ức đấy thì chúng ta sẽ càng trân trọng hơn những cái giá trị, những cái điều mà chúng ta đang có ở trong cuộc đời này được không ạ? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với 8 câu thơ này nhé. Ở đây cụ thể chị đã chia bố cục rồi ạ. Chúng ta có hai câu thơ đầu tiên, đó là đây ạ, hai câu thơ này. Chị có hai câu thơ đầu tiên ở đây. Tây tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm. Chúng ta thấy rằng Tây tiến lại được nhắc lại thêm một lần nữa. Đây là một khúc độc hành của nỗi nhớ thương là một cái bài thơ trải dài trong đó là niềm thương nỗi nhớ về những người đồng chí đồng đội của mình. Và hãy lưu ý giúp chị một điều rằng là gì ạ? Tây Tiến lại thêm một lần nữa, một lần nữa được nhắc đến ở đây. Đây là một câu thơ nói về hình ảnh cụ thể của những chiến binh Tây Tiến thủa ấy với một cái vẻ bề ngoài đó là không mọc tóc. Đó là một cái vẻ bề ngoài như thế nào ạ? Quân xanh. Được chưa nào? Ở đây nếu như hiểu theo nét, nét nghĩa thực thì các bạn sẽ thấy rằng là gì nhỉ? À chúng ta sẽ thấy rằng hình ảnh không mọc tóc, hình ảnh quân xanh màu lá ở đây chính là gì? À chính là cái chi tiết biểu hiện cho hình hài của những chiến binh Tây tiến thủa ấy họ là những anh vệ chọc, họ là những anh vệ túm. Bởi vì là điều kiện sinh hoạt vô cùng gian khổ nơi rừng thiêng nước độc. Thế nên là gì nhở? À thế nên là những cái căn bệnh như là sốt rét rừng hay những cái căn bệnh ngoài da đã khiến cho họ bị rụng tóc và khó để mọc lại được. Thế nhưng hiểu theo một cái nét nghĩa khác thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có thể đó chính là sự chủ động của những người lính Tây tiến thủa ấy khi mà họ đã cạo chọc đi cái mái tóc của mình để có thể phù phù hợp với cái gì ạ hoàn cảnh chiến đấu lúc bấy giờ được không nào ở đây thêm một cái nữa chúng mình cần chú ý đó là hình ảnh quân xanh chúng ta có thể tưởng tượng ngay ra hoặc là theo nét nghĩa thực thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thời giai đoạn đầu của thời kỳ kháng chiến chống Pháp là một cái thời kỳ cực kỳ gian khổ. Và chính vì cái thời kỳ này là một cái thời kỳ cực kỳ gian khổ thế nên hình ảnh của những người lính Tây tiến thủa ấy vô cùng là gì ạ? À họ làn da của họ xanh xao bởi những cái căn bệnh họ làn da của họ xanh xao bởi những cái thiếu thốn về vật chất thế nhưng theo góc nhìn của nhà thơ quang dũng thì chưa bao giờ nhà thơ quang dũng để cho chúng ta nhìn cái hình ảnh của những chiến binh tây tiến theo cái nét nghĩa đó mà cụ thể ở đây chúng ta thấy rằng hình ảnh không mọc tóc đi với từ đoàn binh quân xanh đi với từ màu lá giữ oai hồn được không ạ? À? Được không nào? Tây Tiến không mọc tóc đi với từ đoàn binh Quân xanh đi với cụm từ màu lá giữ oai hùm Đoàn binh ở đây là một cái cụm từ chỉ một cái lực lượng đông đảo Thể hiện một cái hình ảnh của đội quân mạnh mang trong mình một cái khí thế hừng hực Và nói một cái cách đầy hiên ngang và tự tin Được không ạ? À? Quân xanh màu lá ở đây giúp cho chúng ta liên tưởng đó là à hình ảnh quân xanh ở đây hiểu theo một cái nét nghĩa khác thì đó có thể là hình ảnh của những chiến binh Tây tiến mang trên mình màu lá xanh để ngụy trang. Và đây là một cái hình ảnh thể hiện gì đây ạ? Thể hiện tinh thần vượt lên trên khó khăn vì mục tiêu chiến đấu phía trước với giữ oai hùm được không ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị hai câu thơ đầu tiên nhé. À, Hãy lưu ý giúp chị hai câu thơ đầu tiên nhé. Trong bài thơ Lên Cấm Sơn thì tác giả cũng đã từng viết như thế này. Cuộc đời gió bụi pha xương máu, đói rét bao lần xé thịt ra, khuôn mặt đã lên màu bệnh tật, đâu còn tươi nữa những ngày hoa. Thế nhưng đối với bài thơ Tây Tiến, trong giọng thơ của bài thơ Tây Tiến thì nhà thơ Quang Dũng lại thể hiện một cái khí thế sôi sục, một cái khí thế căng tràn ý chí Mặc dù viết về gian khổ Thế nhưng mà gì nhở Nhà thơ vẫn đưa ra một cái cụm từ thể hiện cái sự quyết tâm Đó chính là giữ oai hùm và hai câu thơ đầu tiên chính là hai câu thơ nói về hình ảnh của những chiến binh Tây tiến thủa ấy. Được không ạ? Các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn học kỹ hơn thì các em có thể tham khảo khóa học kiến thức nền của chị hoặc là các bạn có thể tham khảo khóa học VIP của chị nhé. Có một cái thông tin nữa dành cho các bạn đó chính là tháng 11 này chị Hiên có một cái khóa luyện viết nghị luận văn học. Nếu như những bạn nào mà muốn trang bị để có thể uh, chuẩn bị cho kỳ thi hết học kỳ này hay là chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia này hay là để làm tốt hơn những cái bài kiểm tra của các em thì các em cũng có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký nhá. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ có này Tiếp tục hai câu thơ tiếp Mắt chừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm đây là hai câu thơ được coi là gì ạ? Đây là hai câu thơ được coi là hai câu hay nhất trong bài thơ Tây Tiến. Bởi lẽ hai câu thơ này đã thâu tóm được gì nhở? À đã thâu tóm được hai cái giấc mộng của trí làm trai thời loạn lúc bấy giờ. Đó là hai cái giấc mộng của những chiến binh Tây tiến thủa ấy. Được không ạ? À? Đó là hai giấc mộng của những chiến binh Tây tiến thủa ấy, của những chàng trai Hà Thành thủa ấy. Giấc mộng chinh phu và giấc mộng giai nhân. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong câu thơ này đó chính là hình ảnh mắt chừng. Một cái ánh mắt thể hiện sự quyết tâm, một cái ánh mắt thể hiện cái lòng căm thù với quân địch và ánh mắt đó được gửi về biên giới, được gì ạ? À được gửi về được ném về phía quân thù. Chúng ta thấy rằng là đây là cái giấc mộng chinh phu được không ạ? À? Cái giấc mộng ra trận cái giấc mộng lập chiến công của trí làm trai lúc bấy giờ. Và để rồi khi màn đêm buông xuống thì tác giả lại nhớ về những góc phố thân quen của Hà Nội. Có lẽ những chàng trai Hà Thành thủa ấy đối với bản thân của họ thì chưa bao giờ, chưa bao giờ họ quên đi hình ảnh của quê hương cả đó, hình ảnh đó cũng đã trở thành cái động lực lớn lao để họ chiến đấu kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn và một ngày nào đó họ sẽ trở về Hà Nội, trở về với những góc phố thân quen để tiếp tục nuôi cái giấc mộng của mình. Đó chính là giấc mộng giai nhân. Được không nào? Hãy lưu ý giúp chị nhá. Giấc mộng giai nhân. Chúng ta thấy rằng là ở thủa ấy thì cũng đã có thời điểm bài thơ này đã bị ngừng đến với bạn đọc Thế nhưng sau đó khi mà văn học có những cái đổi mới, có những cái góc nhìn đổi mới hơn thì hai câu thơ này lại trở thành hai câu thơ rất đắt giá trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không ạ? À? Hình ảnh của những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ, không do dự xếp bút nghiên để lên đường ra mặt trận, sẵn sàng gánh trên vai món nợ của non sông và đối với bản thân của họ thì Hình ảnh của đất nước cũng được thu gọn trong hình ảnh của quê hương Hà Nội thân yêu của mình. Quê hương là gì hờ mẹ mà cô giáo dạy phải yêu, quê hương là gì hờ mẹ ai đi xa cũng nhớ nhiều. Hay là trong bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam chẳng hạn, siêu quê hương vì có gì ạ? Siêu quê hương vì có ong có có chim có bướm, có những ngày trốn học đụ gì ạ? Có những ngày trốn học buổi cầu ao, nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Các bạn có biết bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam không ạ? Các bạn có biết bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam không ạ? À, chúng mình cũng có một cái bài thơ rất là hay về quê hương của nhà thơ Giang Nam. Đúng không nào? Chúng mình thấy rằng là đây cũng là một cái bài thơ viết về quê hương nhưng cũng đồng thời thể hiện cái tình yêu tổ quốc mà chúng ta có ở trong đó. Siêu quê hương vì có chim có bướm Có những ngày trốn học bị đòn roi Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất Có một phần xương thịt của em tôi có lẽ nỗi nhớ về Hà Nội cũng đã trở thành cái động lực lớn lao để những chiến binh Tây tiến thủa ấy quyết tâm đem sức lực của mình để có thể giành được chiến thắng, giành lại được lộc độc lập tự do cho Tổ quốc. Được không ạ? À? Tiếp tục chúng mình sẽ có hai câu thơ tiếp theo. Bốn câu thơ tiếp ạ. À. Giải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông mã gầm lên khúc độc hành À, giải rác biên cương mồ viễn xứ Hình ảnh của những ngôi mộ nằm dài rác ở nơi biên cương Đó là hình ảnh của những ngôi mộ xa xứ Đó là hình ảnh của những ngôi mộ không một vòng hoa, không một nén nhang Đó là hình ảnh của những con người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc Và Quang Dũng chưa bao giờ, chưa bao giờ cất giữ sự thật cả Mà Quang Dũng đã đưa sự thật ở lên trang thơ của mình Qua hình ảnh nói về sự hy sinh của những chiến binh Tây Tiến Thủa ấy Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Họ hy sinh nhưng trong lòng của họ vẫn luôn luôn mang một cái lời thề ở trong mình, đó chính là lời thề vì Tổ quốc thân yêu. Đúng không ạ? Lời thề quyết tâm chiến đấu chiến thắng vì Tổ quốc thân yêu. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Có thể thấy rằng là sự lạnh lẽo, sự hoang vắng tràn vào từng câu chữ Cho chúng ta thấy được cái sự khốc liệt và hơn hết là những mất mát đau thương trong cuộc chiến tranh lúc bấy giờ và nhà thơ Quang Dũng đã vô cùng tinh tế khi mà sử dụng những cái từ ngữ Hán Việt để nói về sự hy sinh của những chiến binh Tây tiến nhưng lại bằng một cái trái tim, thể hiện cái sự trân trọng và bài thơ này giống như là một cái nén tâm nhang mà Quang Dũng đã kính cẩn nghiêng mình để dâng lên anh linh của những người chiến sĩ, những người đồng đội của mình đã hy sinh trong cuộc chiến đấu ấy. Chúng ta có ở đây là hình ảnh, là biên cương, là viễn sứ. Được không ạ? À? Và một cái lời thề quyết tử cho Tổ quốc quên sinh. Chúng tôi sẽ đi, chúng tôi đã đi và chúng tôi đã không tiếc cuộc đời của mình chúng ta thấy rằng là trời sẽ gì ạ? Chúng ta thấy rằng là chiến trường là nơi mưa bom bão đạt là cái chết cận kề. Đời xanh là tuổi trẻ là ước vọng là tương lai. Thế nhưng mà mặc dù hai hình ảnh trái ngược đó, mặc dù đó là hai hình ảnh trái ngược nhưng đã được đặt để vào trong một câu thơ để cho chúng ta thấy được rằng là gì nhỉ? Đó là cái lời thề, đó chính là cái lời quyết tâm của những chiến binh Tây Tiến đối với bản thân của họ được hy sinh cho Tổ quốc là một niềm vinh dự lớn lao. Để rồi chúng ta có hai câu thơ Áo bào thay chiếu anh về đất Sông mã gầm lên khúc độc hành. Hình ảnh những chiến binh Tây tiến ngã xuống và hình ảnh của dòng sông Mã giống như một con chiến mã trung thành đã gầm lên một tiếng thét đau đớn. Đó cũng giống như là một cái bài điếu, một cái bài điếu mang tầm vóc thiên nhiên vũ trụ để nói về, để trân trọng cái sự hy sinh đó của các anh. Chúng ta thấy rằng là trong một bài thơ của mình, nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết gì ạ? À, chúng ta có hình ảnh đó chính là à, đêm cuối cùng anh cười lại Con nhớ anh con người anh du kích Chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn Chiếc áo nâu suốt một đời vá sách Đêm cuối cùng anh cười lại cho con chúng ta thấy rằng là gì ạ? À? à đó là hình ảnh của những chiến dũng giống như hình ảnh của những chiến binh Tây tiến. Họ trở về với đất mẹ, không phải là hình ảnh áo bào giống như là Quang Dũng viết đâu ạ. À. Ở đây là trong cái góc nhìn lãng mạn hóa thì Quang Dũng đã thể hiện cái điều đó. Họ trở về đất mẹ trong cái tấm áo chân thủ, họ trở về với đất mẹ trong hình hài nguyên sơ nhất để đất mẹ ôm ấp các anh vào lòng. Các anh đã thực hiện xong sứ mệnh thiêng liêng của mình và bây giờ là lúc để các anh ngơi nghỉ và tiếp bước sức mạnh cho thế hệ sau, tiếp tục cái cuộc trường trinh gian khổ đó và để đưa đất nước ta đến với hòa bình, đến với độc lập được không ạ? Và để rồi cái chết của các anh, sự hy sinh của các anh đã trở thành nỗi, đã trở thành sự nhắc nhở cho trái tim đồng đội đồng bào. Sự hy sinh lặng lẽ âm thầm ấy nhưng luôn cao cả và vô cùng đáng trọng. Hình ảnh sông Mã thêm một lần nữa lại xuất hiện. Tiếng cầm cuối cùng ấy là khúc tráng ca, là khúc nhạc thiêng tiễn đưa anh linh của những người chiến sĩ về với cha ông, về với đất mẹ. Và vẻ đẹp bi tráng của những chiến binh Tây Tiến Thủa ấy cứ vang vọng mãi trong tâm khảm của bạn đọc. Được không nào? Các bạn ơi, hãy lưu ý giúp chị nhé. Đấy là phần mà ngày hôm nay chị Hiên chia sẻ cùng với các bạn. À, đó là phần mà ngày hôm nay chị chia sẻ cùng với các bạn. Được không nào? À, bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng với một cái đoạn thơ rất rất là quan trọng được không ạ? À? Hãy lưu ý rằng là đây là một trong số những cái bài thơ rất là hay của nhà thơ Quang Dũng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Chính bài thơ này đã đưa nhà thơ Quang Dũng đến gần hơn với bạn đọc. Được không ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Hãy lưu ý giúp chị được không nào? Xin được mượn một lời thơ của nhà thơ Giang Nam để thay lời kết cho phần chia sẻ ngày hôm nay. Và đó cũng chính là tiếng lòng của biết bao nhiêu người yêu thơ khi nhắc nhớ về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Tây tiến biên cương mờ khói lửa Quân đi lớp Quân Tây tiến biên cương mờ lửa khói Quân đi lớp lớp động cây rừng Và bài thơ ấy, con người ấy Vẫn sống muôn đời với núi sông được không nào? Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại cái phần phát trực tiếp tại đây nha. Ok không nào? Chúng ta đã có thêm rất là nhiều những cái thông tin thú vị cũng như là những cái phần chia sẻ cảm xúc. Thật ra khi học văn thì bản thân chị cảm thấy rằng cảm xúc rất quan trọng được không ạ? À? à chị ơi tư vấn em khóa cốt với ạ. À. Các bạn ơi, cái khóa cốt này sẽ được tặng một cái cuốn tài liệu vô cùng đặc biệt. Nếu như muốn biết cuốn tài liệu đó là gì thì nhắn tin ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá. Bạn nào muốn được tư vấn về khóa cốt thì có thể nhắn tin ngay nha. Được không nào? Ok chị ạ, quá hay luôn chị ơi à À dành lời động viên cho chị à Các bạn động viên chị à <laughs> Chị cảm ơn các bạn rất nhiều Bởi vì chính những cái lời động viên của các bạn Sẽ là cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực Để chị sẽ chăm chỉ phát trực tiếp cùng với các bạn hơn đấy Được không nào Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu những cái tác phẩm tiếp theo trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo và chị rất hy vọng rằng sẽ được gặp gỡ các bạn ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo nha. Còn bây giờ thì cho chị Hiên gửi lời chào tới tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và một lát nữa thì ngủ thật là ngon nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.